thưa quý vị, quý bạn, trong cái mục ờ, Thế giới quanh ta hôm nay, hôm nay tôi định trở lại với quý vị để chia sẻ với quý vị một số những cái thông tin à, có ích lợi cho cuộc sống của chúng ta. Hôm nay đầu tiên cái tin mà chúng tôi muốn đưa đến quý vị mà lần trước chúng tôi đã đề cập một phần, hôm nay nó có một vài cái sự kiện à, để chúng ta cùng ờ, suy nghĩ. Đó là cái dịch bệnh à, Vũ Hán nó đang hoành hành từ gần hai năm qua và nó làm đảo lộn tất cả cuộc sống của chúng ta đặc biệt là vấn đề uh, kinh tế uh, riêng tại Hoa Kỳ này thì như chúng ta biết uh, tuần tuần trước chúng tôi đã trình bày là uh, do dịch bệnh và những cái lý do khác đã làm cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như tất cả trên thế giới bị khựng lại và nó uh, ảnh hưởng rất là trực tiếp hôm nay một khía cạnh của vấn đề đó thôi đó là cái lệnh mà bắt buộc phải trích ngừa ờ, của chính quyền Joe Biden ờ, từ hồi tháng đầu tháng 9 cho tới hôm nay. Ờ, tuy rằng cái sự thúc đẩy đó vẫn còn đang tiếp diễn nhưng mà có những người không có đồng ý và cũng có những tổ chức đã thúc đẩy thì trong những cái thành phần này à, chúng ta thấy là có hai khuynh hướng khác nhau hiện tại có chừng 20 tiểu bang uh, vấn đề đưa ra kiện tụng uh, với chính quyền liên bang bởi vì cho rằng cái quyết định mà bắt buộc như thế nó đi uh, vi phạm về hiến pháp thì cái chuyện đã kiện tụng thì phải chờ tòa án giải quyết chúng ta chẳng biết nó đến bao giờ nhưng cái chuyện thứ hai đó là những người uh, chống đối cái việc trích ngừa đó thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái nền kinh tế à, chẳng hạn như uh, cụ thể là ngay trong quân đội hay là cảnh sát như chúng ta thấy cuối tuần vừa rồi đó cũng có những cuộc biểu tình và có những cuộc ờ, đình công đại khái là không chịu đi làm hay là không uh, ờ, trích vì ờ, không trích ngừa do đó đã mất công ăn việc làm uh, ngay tại California này cũng bị ảnh hưởng cái chuyện đó một cái uh, diễn tiến rất cụ thể đó là cuối tuần vừa rồi như chúng ta thấy hãng American Airlines cũng như là Southwest Airlines đó vì cái, cái lệnh bắt buộc à, nhân viên cũng như phi công phải trách ngừa do đó nhiều phi công cũng như nhân viên họ không chịu đi à, không chịu trách ngừa tức là không đi làm và vì vậy mà thiếu à, phi công thiếu nhân viên do đó hãng đã phải hủy bỏ hàng ngàn chuyến bay khi mà hủy bỏ hàng ngàn chuyến bay như vậy thì chuyện gì xảy ra tức là người ta không di chuyển được không uh, đi làm được hoặc là ờ, không có giải quyết được các vấn đề kinh tế do đó nó ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề kinh tế của nước Mỹ đó là cái rất là cụ thể <clears throat> cái vấn đề thứ hai là ờ, khi mà không đi làm được không có đủ tài xế chẳng hạn như tuần trước tôi có nói là hiện tại bây giờ thiếu vào khoảng độ 70 ngàn 80 ngàn tài xế xe vận tải để chuyên chở hàng hóa và bây giờ không có tài xế mặc dầu là người ta lúc nào cũng mở cửa để mà um, tuyển nhân viên nhưng mà có hai lý do lý do thứ nhất là người ta những tài xế vận tải nói rằng bây giờ cái kinh tế nó uh, đang là ờ, khủng hoảng như vậy và cái lương bổng không đủ cho họ sống do đó họ không có chịu apply làm cái công việc tài xế đó nữa vì thế mà từ giờ tới cuối năm nay còn đúng hai tháng Ờ, cái mùa mà mua sắm của người Mỹ sẽ thiếu hàng hóa vì không có đủ xe vận tải chuyên chở. Do đó nó ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề kinh tế của nước Mỹ. Đây là một cái mà nếu mình chỉ nhìn về vấn đề ờ, chủng ngừa không thôi thì không thấy nó nhưng mà khi đi vào chi tiết thì rõ ràng nó đang bị ảnh hưởng rất là trực tiếp tới cái uh, kinh tế của nước Mỹ và khi nó đã ảnh hưởng tới công an việc làm về cái chuỗi cung ứng thì ờ, tất nhiên là nó sẽ ờ, ảnh hưởng toàn bộ kinh tế của nước Mỹ thì chưa biết rằng các nhà hoạch định ờ, chính sách sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào chúng ta hãy chờ chờ thêm đó là cái tin mà tôi nêu ra để cho quý vị chuẩn bị cho những ngày cuối năm đang tiến tới cái bản tin thứ hai nó ngắn thôi nhưng mà nó là cái chuyện mà xảy ra sẽ là cái chuyện uh, cười ra nước mắt trong tương lai đó là như quý vị biết ai đã từng đi du lịch thì phải cần có cái à, thẻ thông hành cái sổ thông hành người ta là, là hộ chiếu đó tôi thì tôi dùng cái sổ thông hành tức là passport khi mà quý vị đi làm sổ thông hành đó, thì nó có cái câu hỏi là uh, xác uh, xác định cái phái tính đàn ông hay đàn bà tức là nam hay nữ male hoặc là female thì cái sổ thông hành thì nó không còn bắt buộc male hay female mà nó có thêm một cái nữa là không định không định dạng là male hay female thì nó là cái chữ x do đó nếu mà quý vị đi làm sổ thông hành từ đầu năm 2022 thì họ tùy quý vị chọn quý vị muốn chọn đàn ông đàn bà hay không giới tính cũng được nhưng mà nếu quý vị mang cái sổ thông hành đó, đó thì ở Mỹ này hay là ở những cái phương ờ, quốc gia tân tiến hoặc là cách nào đó người ta nhận dạng được thì nó dễ còn bây giờ tới những cái cửa khẩu tới những cái phi trường tới những cái bến cảng mà quý vị đi du lịch tới mà người ta nhận dạng bằng khuôn mặt với cái hình chụp ở trên đó thì ở trong chẳng hạn như một ờ, một vị mà đàn ông rõ ràng râu ria xồm xòm nhưng mà ở trong sổ thông hành ghi là nữ giới đó, tức là female thì tất nhiên là người ta rất là khó chẳng lẽ bây giờ phải đi khám ha? mà cái chuyện khám thân thể là cái chuyện không được phép rồi hoặc là một người rất là yểu điệu liễu yếu đà tơ nghĩa là đeo Ờ, nhẫn hột xoàn đeo kim cương rồi trang điểm ờ, son phấn rất là lộng lẫy thơm tho nhưng mà trên sổ thông hành lại đề là ờ, đàn ông thì như thế nào thì cái chuyện này nó là cái quyền tự do mà à, quý vị có quyền chọn <clears throat> đây là một cái tôi không cho là sự tiến bộ của nước nước nước Mỹ mà là một cái phong trào phong trào đang lởn rộng tức là không có kỳ thị nam nữ người ta nói đến cái chuyện vì kỳ thị nam nữ do đó bây giờ không xác định nam nữ nữa và vì vậy nếu mà không xác định nam nữ nữa thì trong cái thể, thể thông hành ấy có quyền để đàn ông hay đàn bà hay là chữ x muốn để gì thì để thì tôi tôi nói cái chuyện này để cho quý vị nay mai mà có đi làm sổ thông hành đó, làm passport đó, thì lưu ý cái điểm đó ờ, riêng tôi thì mình sao mình cứ để rõ như vậy chứ mà rõ ràng là mình đàn ông mà mình để không giới tính hay là mình rõ ràng là mình đàn ông mà mình để chữ x thì cái đó nó kỳ quá thì đó là cái thông tin mà tôi cũng nêu ra để cho quý vị biết đó là hai cái tin mà tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay xin kính chào và mong hẹn gặp lại quý vị À, trong lần tới với những cái thông tin khác. Thank you.